Xin chào quý vị các bạn Chào mừng à, các bạn đến với bản tin cuối tuần của Quang Dũng DVD Với nội dung là thị trường tuần tới như thế nào Nếu các bạn đang có mặt ở trong à, livestream này Hãy comment vào chat để Dũng được biết các bạn đang theo dõi à, Các bạn nghe rõ thì có thể comment số 1 ạ à. Anh chị em nếu nghe rõ hãy comment số 1 để chúng tôi biết là các bạn đang nghe rõ trước khi chúng ta bắt đầu trong buổi livestream này. Như chúng ta đã biết thì trong thời gian vừa qua à, nếu các bạn đầu tư thì có một cái điều đó là chúng ta nhìn thấy rằng gì ạ? Chúng ta bị tùng xẻo. Tức là mua thì chúng ta cũng không được bao nhiêu. Tuy nhiên thì mỗi giai đoạn điều chỉnh thì chúng ta lại mất tương đối và quá trình này dần dần chúng ta sẽ có một xu hướng là gì ạ? Giữ cổ phiếu không bán ra. Vậy đầu tiên chúng ta cần phải phân tích xem là gì ạ? Thị trường trong tuần tới, thời gian tới mọi thứ diễn ra như thế nào? À, một tuần mệt mỏi. À, thực tế thì gì ạ? Vậy tại sao chúng ta lại thấy mệt mỏi? Ở đây có hai cách mà chúng ta phản ứng một nhóm thì gì à? là khi theo dõi trong thời điểm này xem là gì à? những cái cổ phiếu nào trong những đợt điều chỉnh lớn của thị trường giảm ít hơn hoặc là gì à? biến động ít hơn thì các bạn thấy rằng là đó là những cổ phiếu cần quan tâm à, còn một nhóm thì các bạn là đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta thấy rằng gì à? rất mệt mỏi đúng không rất mệt mỏi khi mà chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó không đi theo ý của chúng ta thế thôi ạ à, đơn giản thế thôi ạ à. thế thì bây giờ chiến lược trong đầu tư lúc này thì chúng ta cần làm gì câu hỏi đặt ra là gì ạ à? có một bạn là đang 10% chuyển thành gỗ đúng không tại vì một cái biên độ một hôm biên độ của cái cổ phiếu PVC này nó là 10% và trong giai đoạn này mà kiếm khoảng độ 10% là khá là tốt rồi đúng không ạ và Dũng nhìn thấy nhiều bạn cách đây vài hôm hôm kia thì cũng chia sẻ là một khoảng lợi nhuận khá là tốt tuy nhiên thì đến hôm qua và hôm nay thì mọi thứ là đã gì ạ thực sự là không được tốt như người trước nữa bây giờ cô chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi đầu tiên ạ à. vậy theo các bạn nha theo các bạn nhé là thị trường ở đoạn này đang là xu hướng ngắn hạn nhé đang xuống tăng hay là xuống giảm à, chúng ta nhìn góc độ á xuống tăng hay xuống giảm đấy là chúng ta đầu tiên ạ chúng ta sẽ à, tí chúng ta phân tích từng cái nhóm một cái thứ hai là gì ạ theo các bạn thị trường đợt này có cổ phiếu nào dòng nào là dẫn đầu đúng không có cổ phiếu dòng nào là dẫn đầu bởi vì như này nếu thị trường không có cổ phiếu dẫn đầu không có dòng dẫn đầu thì rõ ràng thì ạ rủi ro chúng ta rất là cao đúng không rủi ro rất là cao nên chúng ta thấy là bây giờ dòng nào dẫn đầu à, tiếp theo là gì ạ là bây giờ tại thời điểm này nhé trong tuần này thị trường theo các anh chị em là gì ạ có thông tin nhạy cảm hay không nha có thông tin nhạy cảm hay không thời điểm tới này trong thời điểm này thì có thông tin gì anh chị em thấy là nhạy cảm vậy khi mà chúng ta đầu tư mà thông tin nhạy cảm thì điều gì dẫn ra tại vì khi mà chúng ta đầu tư cổ phiếu á nó có một cái điều này này đó là gì ạ luôn luôn thắng nếu chúng ta nhận ra cổ phiếu dẫn đầu. Cái thứ hai là ngành dẫn đầu và thứ ba là xu hướng của thị trường. Thêm số 4 nữa, tuyệt vời nữa. Nếu các bạn thấy rằng là tốc độ tăng trưởng EPS đến từ gì ạ? Đến từ ngoài nổ. Đúng không? Đến từ ngoài nổ. Thì chúng ta thấy không Thế thì bây giờ có một câu chuyện đó là nước ngoài mua mạnh. Vậy điều gì nếu lãi suất của Mỹ tăng mạnh, tăng 0,5% trong thời gian tới thì theo các bạn nghĩ điều gì diễn ra? Tại vì bây giờ bản thân là gì ạ? À? Fed trong thời điểm này là đang có rất nhiều gì ạ? Gì ạ? Đang có rất nhiều cái thông tin trái chiều nhau. Nên chúng ta cũng chưa thể biết rằng là cái khả năng cái DI e xu hướng dài hạn là giảm nhưng có thể nó hồi phục. Nên ở đây chúng ta thấy là nhiều thông tin Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng cái một bởi vì bây giờ hỏi cổ phiếu thì Dũng thấy rằng là nó không mang lại chính xác chúng ta. Thì trước khi mà chúng ta phân tích về thị trường để các bạn hiểu rõ cái phương pháp mà Dũng chia sẻ ở đây. Cái đầu tiên là gì ạ? Dũng không mua cổ phiếu rẻ các bạn nhá. Không mua cổ phiếu rẻ bởi vì cổ phiếu rẻ nó mang tính nhất là của ôi mà ôi thì chúng ta mua gì ạ à? nó không lên được chúng ta bị thua lỗ và khi chúng ta thua lỗ thì chúng ta rất khó cái cơ hội để lấy lại các bạn đồng ý không ạ tức là rất khó cơ hội để lấy lại lấy lại cái số vốn mà chúng ta mất hoặc là hòa vốn nếu bạn đồng ý comment số 1 ạ à. cái điều thứ hai là gì ạ à? khi mà chúng ta lựa chọn một cổ phiếu nào đó giả sử hôm trước chúng ta thấy là việc công Vietcombank khỏe nhưng tuy nhiên hôm nay giảm mạnh thì lúc chúng ta biết chắc chắn là việc Vietcombank có bước vào chu kỳ tăng hay không hay là ở trong những giai đoạn thị trường chung điều chỉnh nó giảm rất mạnh nên để dự đoán cổ phiếu mạnh giả sử như là ở ngoài kia có ai đó người ta phân tích một cổ phiếu nào đó rất là tốt và họ bám chắc vào là họ mua tích sản ở đó thì thực sự là cực kỳ rủi ro bởi vì cổ phiếu đó nếu nó không có dòng tiền thì rõ ràng gì ạ càng giảm nó lại rẻ đúng không càng rẻ là càng mua và trong đó nó không có dòng tiền thì rõ ràng là gì ạ nó gì ạ à? nó giống như là chúng ta tự thịt chính bản thân mình ai đồng ý thì comment số 2 tức là ở ờ, thực tế để tìm ra cái cổ phiếu mà gì ạ à? mà cơ bản tốt mà nó tăng có dòng tiền đó. không phải là những cái cổ phiếu mà tốt là có dòng tiền bởi vì đấy là cái tư duy rất là nguy hiểm bởi vì thông thường gì ạ à? chưa chắc là cổ phiếu tốt là có dòng tiền mà chúng ta cần phải gì ạ à? cần có dòng tiền và cổ phiếu tốt thì chúng ta mua nó mới an toàn cái điều thứ ba mà Dũng muốn nói các bạn nó là gì ạ à? Ok, nếu các bạn đồng ý comment số 2, các bạn có thể phản bác nhá. Dũng muốn là các bạn phản bác, Dũng sẽ tìm một cách để chứng minh cho bạn là những cái việc này nó luôn đúng tại vì nó tuân theo quy luật cung cầu. Nó tuân theo gì ạ? Những cái quy luật cung cầu, lượng đủ chất đổi, tất cả quy luật này nó luôn luôn gì ạ? Nó luôn luôn đúng và các bạn nếu các bạn nào mà trong trường hợp mà các bạn thấy là nó trái chiều thì các bạn có thể comment. Thế câu hỏi là gì ạ? Bây giờ tôi cứ mua cổ phiếu sau đó để đấy trong 2 năm thì gì ạ? Kiểu gì cũng thắng Vậy bây giờ các bạn thử xem rằng nếu các bạn mua cổ phiếu không để đấy trong 2 năm kiểu riêng tháng thì các bạn mua cổ phiếu nào ạ? Nào, bây giờ trong trường hợp là nếu giả sử bây giờ Dũng không cần biết rằng nó tốt hay xấu, mua luôn và nắm giữ trong 2 năm. Từ bây đến năm 2024 25 bởi vì năm 24 25 là lúc này là kinh tế thế giới mọi thứ đã hồi phục. Đúng không? Thế thì để chúng ta gì ạ? À? thế thì vấn đề là chúng ta sẽ đi tìm xem là số đông ạ không phải là đúng hay sai nghe chúng ta đang tìm xuống ạ bây các bạn thử đầu tư nha dũng chỉ nói thôi ạ các bạn đầu tư ssi thì sau khoảng 2 năm là kiểu gì lên thế bây tại sao không mua uh, ờ, margin net hay là mua là một trăm phần trăm ờ, cổ phiếu SI mà đã hai năm nhưng rõ ràng gì ạ à, người ta cũng không mua bởi vì thứ nhất là gì ạ à, nói như vậy ai chả đúng nhưng tuy nhiên hay là Techcombank cũng được không sao cả MB cũng nó cũng là những cổ phiếu hiện tại đang giá thấp sau gì ạ à, hai năm kiểu diện lên nhưng với cách đầu tư như vậy nó có những rủi ro nhất định còn vấn đề là DG thì Dũng không chắc các bạn nhá DG không chắc bởi vì tại sao DG lại không chắc các bạn các bạn phải xem là nếu giả sử chúng ta đầu tư một vài các cổ phiếu như CEO, DG, L14 ạ nó không chắc ạ bởi vì có thể sau này nó biến mất trên thị trường nhá nó biến mất trên thị trường lý do tại sao nó biến mất thị trường các bạn thử comment ạ à đấy chúng ta cần phải gì ạ mua là chúng ta cũng cần phải xem xem là cái nhóm cổ phiếu nào thành công nhưng ở đây chúng ta đang tìm cách là gì ạ không phải cổ phiếu những cái nhóm cổ phiếu đó hiện tại là một giả sử như DG đang điều tra đúng không đang điều tra đang điều tra về những vấn đề của nó vậy bạn mua nó giống như FLC là đi đúng không cái thứ hai là gì ạ những cái cổ phiếu là ban lãnh đạo á ban lãnh đạo họ gì ạ họ bán hết ra nhá ban lãnh đạo họ bán hết ra rồi nên cái vấn đề ở đây là gì ạ không phải rêu dao đúng không bạn nào nói rêu dao chúng ta phải gì ạ bây giờ mình mất tiền rồi chúng ta phải ngộ ra chứ bây giờ mất tiền rồi vẫn gì ạ mất tiền rồi mà vẫn cảm giác như là tôn sùng vẫn cảm giác như vậy thì rõ ràng là cuộc chơi của chúng ta sẽ gì ạ không bao giờ chiến thắng được nên có nhiều bạn bản thân là gì ạ tiền để nuôi con ăn học tiền để cho bố mẹ đúng không cũng gì ạ rất là sót nhưng bây giờ yêu một cổ phiếu mà gì ạ nó biến mất rồi trên thị trường gần như biến mất trên thị trường thì vẫn cứ yêu và bảo vệ một cách mù quáng cái này là cái rất là nguy hiểm bởi vì chúng ta yêu một cổ phiếu mà mù quáng mà không nhận ra được tại vì chúng ta hiểu đơn giản là tại sao ban lãnh đạo nó lại bán ra câu câu chuyện chỉ đơn giản thôi tại sao ban lãnh đạo nó ầm ầm bán ra mà chúng ta cứ cứ mù quáng chúng ta mua vào thì rõ ràng là chúng ta gì à đang vấn đề không ạ à? mà khi mà vấn đề như vậy thì chúng ta cứ đi bảo vệ nó và rất nhiều người bảo vệ như này Tại vì ở đây chúng ta thấy là trên thị trường không ai bảo vệ các bạn bằng chính các bạn bảo vệ đâu ạ. Nên chúng ta cần phải hiểu rõ về cái cái điều này. Thế thì đây chúng đang nói về vấn đề đó là gì ạ? Những cái vấn đề đang chúng ta thấy đó là gì ạ? Mua cổ phiếu sau đó để 2 3 năm. Nhưng rõ ràng là chúng ta cũng cần phải xem rằng là cái nhóm cổ phiếu nào có thể chạy có thể tăng nhưng để đảm bảo cho nó tăng để đảm bảo cho cái gì ạ gì ạ để đảm bảo cho cái việc mà thành công thì chúng ta cần phải gì ạ phải mua cổ phiếu mạnh nhất dẫn dắt cái nhóm ngành đó thì chúng ta mới thành công được bây giờ tiền nó không vào mà chúng ta không vào rõ là rủi ro thế thì nó nói cái điều này nếu bạn đồng ý thì comment cho Dũng số 10 còn không đồng ý comment số 0 là lý do các bạn thấy rằng là nó không đúng các bạn cứ chia sẻ Dũng sẽ đưa ra cái điều này tại vì cái vấn đề ở đây là gì ạ Dũng mà nói đi ạ thì nếu các bạn nào đã học của mark Miner Mini Uemo Neo Livermore Davat đúng không David Zen, Soros thì tất cả những chuyên gia này thậm chí là gì ạ? À? Rất nhiều. À, họ đang đầu tư theo xu hướng dòng tiền chỉ đầu tư theo xu hướng tăng thôi chỉ tập trung vào cổ phiếu dẫn đầu chỉ tập trung nếu không mua cổ phiếu dẫn đầu thì mua ngành dẫn đầu thì trong dẫn đầu nó có hai dạng một là nhóm ngành dẫn đầu đúng không hai là gì ạ à? phân khúc vốn hóa dẫn đầu Chẳng hạn trong đầu này đặt này thì các bạn thấy không là nhóm cổ phiếu đầu tư công đang là dẫn đầu. Tuy nhiên khi nó đang ở giai đoạn 2, giai đoạn chúng ta phải là giai đoạn củng cố nền giá thì nó cần phải tích lũy. Còn khi nào mua tiếp thì chúng ta lại tiếp tục tính tiếp. Đây là Dũng đang nói về góc độ nó. Bây chúng ta quay trở lại thị trường các bạn nhá. Thế thì trước khi chúng ta quay thị trường thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái chỉ số tỷ giá. Đúng không? Chúng ta nhìn cái chỉ giá, tỷ giá. Vậy bây giờ tỷ giá thì chúng ta nhìn thấy là khi mà nó hồi phục này thì nó đang gặp biến động mạnh vì nó gặp cái cản này đúng không đây là cái cản này cản biến động mạnh bây giờ cái cản này có đi lên được tiếp không à bây giờ cái cản này lên lên tiếp không nếu mà cái đồng USD là tiếp tục đi lên thì điều gì diễn ra đúng không điều gì diễn ra đấy điều gì diễn ra thế thì câu chuyện là nếu tiếp tục đi lên thì điều gì diễn ra câu chuyện là nếu tiếp tục tăng thì rõ ràng là gì ạ à? Lúc này dòng vốn nước ngoài có xu hướng rút ra. Mà nước khi rút ra thì thị trường giảm, đó là đương nhiên. Các bạn nếu các bạn đồng ý cái điều này có thể comment ạ. À. Nếu mà tiếp tục đi lên, đấy chúng ta gọi là trong xu hướng mà thị trường đi lên á, cái chỉ số DI này đi lên là chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ đi lên thì rõ ràng là tỷ giá tăng. Tỷ giá tăng thì không thể là bơm tiền ra hoặc là giảm lãi suất. Những cái câu chuyện ở đây theo anh chị em là và các bạn thì với góc nhìn của chính phủ, góc nhìn của chuyên gia, góc nhìn mà chúng ta đang có thì cái đồng USD này có xu hướng tăng hay là giảm? À, chúng ta đặt đồng USD này <clears throat> có xu hướng tăng hay giảm? Vậy tại sao chúng ta lại nhìn thấy điều này? Đấy, dựa vào những cái, chính sách kinh tế vĩ mô, dựa vào những cái mà chúng ta nhìn thấy để tại sao nó lại có xuống giảm? Và chúng ta biết rằng là nếu trong trường xuống giảm thì rõ ràng cái dòng tiền nước ngoài sẽ đổ mạnh vào đấy thì đầu tiên là các bạn có thể hiểu đơn giản này nó giảm vì thứ nhất là nếu giả sử đồng USD mà có xu hướng tăng thì liệu chính phủ có giảm lãi suất hay không cái việc mà giảm lãi suất mà bây giờ chúng ta biết là lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm mạnh thì rõ ràng là sau này nó dần dần nó sẽ giảm lãi suất thì à, huy động dần dần nó giảm rất nhiều lãi suất khác nữa và đây chính là gì ạ à? nó là cái khi mà lãi suất giảm thì tiền sẽ cho vay nhiều hơn đúng không ạ? Tiền sẽ cho vay nhiều hơn và đấy chính là giai đoạn đầu của chu kỳ hồi phục kinh tế. Nhưng đây chúng ta chỉ biết thôi, đừng có mua cổ phiếu rồi, các bạn đừng có mua vội. Chúng ta đang đưa ra kịch bản đó là điểm trong cái tương lai gần nha. Trong tương lai gần là DXY nó giảm. Nhưng về ngắn hạn có thể trong những ngày tới hay trong những đặc biệt là tuần tới có thể nó tăng. Vậy bây giờ nó tăng, nó đang có xu hướng giảm, tức là cái thông tin là nó tiếp tục giảm bởi vì cái lạm phát Mỹ nó đang có xuống giảm thì tự nhiên nó tăng nó làm cho thị trường chứng khoán thế giới bị dao động nha tự nhiên nó hồi phục nó làm cho thị trường chứng khoán biến động mạnh mà khi nó biến động mạnh mà chúng ta mua vào hoặc là chúng ta tham gia rõ ràng là gì ạ à? nó ảnh hưởng đến gì ạ à? quá trình đầu tư chúng ta đấy là cái đầu tiên ạ nó là như vậy các bạn có đồng ý với Dũng cái điều này không ạ tức là khi mà chúng ta thấy rằng là ở đây là đồng USD nó có xu hướng giảm nhưng tuy nhiên thì trong thời điểm này thì chúng ta cũng không khẳng định rằng là nó lên nó giảm bởi vì chính sách kinh tế vĩ mô của Mỹ là gì ạ? Cuối tháng này hình như là ngày 23 nó sẽ công bố cái gì ạ? Kinh tế vĩ mô. Nên ở đây chúng ta thấy là thực hư là gì ạ? Rõ ràng là gì? ạ Giữa tăng và giảm trong lúc này là chúng ta thấy là nó đang một cái nhạy cảm. Đầu tiên chúng ta thấy là nhạy cảm á, đúng không? Nhạy cảm á, đầu tiên chúng ta rất nhạy cảm á. Thế câu chuyện ở đây là gì ạ? nếu mà chúng ta nhìn về thị trường đây chỉ số viên đách, thì rõ ràng là cái chỉ số của đồng USD nó nhạy cảm thì cái việc mà nó bị gãy ở đây có nhạy cảm không ạ hello việc bị gãy quá trình bị gãy nó có mang tính nhạy cảm không ạ tại vì cái việc mà nó đang bám những cái vùng hỗ trợ rất là gần bám cái vùng hỗ trợ gần nên chỉ cần trong cuối tuần này mà tông thiên xấu nó giảm cái là nó gãy luôn nhá giảm cái là gãy luôn Đấy chúng ta nhìn này giảm cái là gãy luôn Thế thì trong cái chiến lược mà Dũng đưa ra các bạn nó gì ạ Vậy ở cái giai đoạn này này Rõ ràng là gì ạ Nếu thị trường tăng Giả sử thị trường tăng Tăng mạnh đi ạ Cứ cho là tăng mạnh đi Thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ Việc mua bán cổ phiếu trong thời điểm này Có dễ với chúng ta không Liệu cái xác suất mà thị trường tăng mạnh với khối lượng lớn ở đây Có xảy ra hoặc là có dễ với chúng ta không ạ bởi vì hôm trước là tin tốt, rất tốt mà thị trường có tăng nhẹ nhưng rõ ràng là nó chưa đủ lớn để làm cho một cái biên độ lớn, khối lượng lớn gia tăng mà nó chỉ tăng đôi chút ạ. Nên cái việc mà gì ạ? Rõ ràng để xác suất theo một xu hướng tăng, chúng ta đang tính ạ, xu hướng tăng. Thì ạ à, rõ ràng là gặp rủi ro ạ. Đúng không? Tại vì trong cái vùng này mà thông tin nó ra, Dũng không nói rằng là tốt hay xấu nhưng rõ ràng gì ạ? À, rõ ràng mà lúc này thì chúng ta thấy là rủi ro rất là là là là, là lớn thế thì câu chuyện đây là gì ạ thông thường thì các bạn thấy là nếu mà việc mà gì ạ lãi suất của Mỹ tăng cái thôi thì việc mà thế giới chứng khoán thế giới sẽ bị điều chỉnh đấy là đương nhiên điều chỉnh đương nhiên nhưng cái quan trọng này này mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây đó là gì ạ đó là điều chỉnh theo các bạn là tốt hay là xấu đấy, điều chỉnh tốt hay là xấu ạ đấy đấy thế thì một bạn đây bạn này bạn này uh, hai thế thì bạn thử nói là cho dũng là hai là cái gì ạ bạn thử nói xem nào đấy bạn thông minh thì bạn thử nói xem là um, bạn hiểu về cái gì về kinh tế vĩ mô bạn cứ được comment vào đây ạ vẫn ở đây là gì ạ cái chỉ số DXY nó quan trọng vậy nó gãy sao nó gãy sao tại vì thường là chúng ta gì ạ nói về một cái gì nó nó ở trên trời trong khi đó chúng ta không hiểu bản chất của nó Thế bên nó gãy để làm gì ạ? À? Gãy. Chúng ta hiểu đơn giản là thông tin xấu. Nó tập trung vào thông tin xấu để nó rũ bỏ. Tập trung để tin xấu để gì ạ? À? Tạo ra quá trình rũ bỏ. Khi mà nó rũ bỏ này thì lúc này mọi thứ hồi phục nó mới mang lại giá trị cho chúng ta. Đúng không? Nó phải rũ bỏ. Vậy cái vấn đề ở đây là gì ạ? À? Cái tỷ giá nó đang nằm ở đây vì đây dũng vàng ví dụ thì nó rũ bỏ thì quá trình rũ bỏ này là chúng ta tìm ra cái nhóm dẫn đầu tìm ra cổ phiếu mạnh tìm ra những cái điều tốt đẹp trong quá trình rũ bỏ này chứ không phải là chúng ta sợ vậy ở đây chúng ta có hai cái góc nhìn đây góc nhìn đầu tiên đó là gì ạ à? việc mà nó lên cái xác suất lên các bạn được đặt ra là nếu giả sử xác suất lên trên cái vùng này thì những cái cản phía trên này rất lớn. Vì những cái cản phía trên này rất lớn và thứ hai là gì ạ? Chúng ta nhìn thấy phần lớn các cổ phiếu chúng ta đặt ra một vài các cổ phiếu gì ạ? Đúng không? Chỉ chúng ta đặt ra một vài các cổ phiếu gì ạ? Một vài các cổ phiếu về cái gì ạ? Một vài các cổ phiếu dẫn đầu thì rõ ràng nó không lên mạnh. Nó không lên mạnh. Và hiện tại nó không thể dẫn đầu được. Nên chúng ta thấy là rũ bỏ là điều tuyệt vời đúng không ạ? <coughs> Ok, thế thì đấy là các bạn có thể à, à, Tại vì ở đây chúng ta sẽ thấy là Những cái điều gì Tại vì trong đầu tư các bạn nhớ này này Theo các bạn là cái gì đi trước ạ? Theo các bạn là trong đầu tư chứng khoán thì cái gì đi trước ạ? Dòng tiền đi trước hay là kết quả đi đi trước hay là kinh tế vĩ mô đi trước đấy nếu các bạn nào phân tích về mọi thứ là các bạn ra ngay ạ kinh tế vĩ mô và cơ bản nó là chất xúc tác đòn bẩy để hỗ trợ thôi ạ còn dòng tiền sẽ đi trước thị trường ít nhất từ 3 đến 6 tháng nên cái việc mà gì ạ nếu chúng ta đưa ra ở giai đoạn xấu nhất thị trường mọi thứ rất xấu tất cả mọi thứ rất xấu thì rõ ràng gì ạ dòng tiền chúng ta sẽ không thể biết được dòng tiền lúc này nó đang là bởi vì lúc này là gì ạ tất cả thông tin cực kỳ xấu nhưng rõ ràng khi lên đến đây rồi đến đây rồi bắt đầu mới có gì ạ lúc này mới có gì ạ giảm lãi suất lúc này mới có những cái thông tin tốt đẹp đúng không thế thì lúc này có thông tin tốt đẹp giảm lãi suất <clears throat> thì mọi thứ gì ạ nó đã đi quá muộn rồi cái vấn đề thứ hai là gì ạ đó là một cổ phiếu tốt thì các bạn theo các bạn nhá một cổ phiếu tốt thì nếu cổ phiếu đó có kỹ thuật tốt các bạn mua hay là cơ bản tốt mua hay là kết hợp cả cơ bản và kỹ thuật thế thì nếu bình thường cổ phiếu tốt mà kỹ thuật cơ bản rất là tốt kỹ thuật không tốt thì không có dòng tiền thì tất cả cái tốt đó nó chỉ gì ạ à? mang tính chất là làm giá hoặc là gì ạ à? cổ phiếu đó không đáng để đầu tư lý do thứ nhất là gì ạ à? bản thân cái chủ doanh nghiệp đó cũng không muốn làm giá nên cái cổ phiếu đấy không tăng được. Nên dù bạn thấy nó tốt, nó cũng không lên được. Bản thân Magni ông bảo là ông sẽ không mua cổ phiếu gì ạ. À? Có cơ bản tốt mà không có dòng tiền. Ngược lại, ông sẽ mua cổ phiếu tốt mà có dòng tiền. Tức cổ phiếu xấu nhưng không có gì ạ. À? Cổ phiếu xấu nhưng dòng có dòng tiền thì ông sẽ mua. Ví dụ như này này, các bạn biết rằng là bình thường là những cái cổ phiếu như giả sử như thâu tóm, sát nhập thì rõ ràng cần gì cởi cơ bản tốt đúng không? Nó vẫn tăng ở mầm bởi vì nó có dòng tiền hoặc là những cái cổ phiếu nó được hưởng lợi những chính sách nào đó mà chưa ai biết thì nó cũng tăng mạnh nên rõ ràng là gì ạ nó sẽ đi nhanh hơn rất nhiều so với chúng ta nhìn nhưng việc mà chúng ta kết hợp cả cơ bản kỹ thuật thì đó là cái phương pháp mà Dũng muốn gửi các bạn nhưng trong cái chương trình này vì là thị trường nó gì ạ nó rất nhiều cái biến khác nhau nên chúng ta gì ạ chúng ta chỉ chia sẻ được một phần thôi còn vấn đề ở đây là gì ạ Dũng đưa cái DXY là một chỉ số về kinh tế vĩ mô vào để chúng ta biết rằng là Tại sao dòng tiền nước ngoài mua vào hay là tại sao dòng tiền nước ngoài bán ra? Vậy câu hỏi đặt ra là gì ạ? Nếu chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu chúng ta nhìn vào cái chỉ số DXY chúng ta đoán kinh tế vĩ mô tốt hơn là chúng ta nhìn vào kinh tế vĩ mô để đoán kinh tế vĩ mô ạ? Để đoán, từ nhìn vào kinh tế vĩ mô để đoán xu hướng thị trường ạ? Câu hỏi cuối cùng là các bạn sẽ có thể mong các bạn trả lời một cách gì ạ? Một cách uh, khách quan nhé. Tức là bình thường là chúng ta sử dụng cái chỉ số chỉ số biểu đồ DI để dự báo cái xu hướng của đồng đô la Mỹ hay là chúng ta nghe ngoài kia chúng ta nghe nói rằng gì ạ đô la Mỹ tăng giá tăng giá tăng giá thế câu chuyện đó là gì ạ nếu mình dùng gì ạ nghe ở nước Mỹ người ta tăng giá thì đôi DI nó giảm từ đời rồi thì lúc này chúng ta đầu tư là gì ạ là thua đúng không ạ bởi vì nó giảm từ đời thì nước ngoài người ta bảo vào mua rồi thì thua nên đấy là cái mà các bạn à, lưu ý cái điều này tại vì đấy là sự thật mà sự thật thì nó nó gì ạ à? luôn đúng tại vì các bạn về các bạn thử soi à, chúng ta sẽ không ờ, nói quá nhiều cái này nữa để các bạn có thể thấy là giúp muốn giải thích để cái việc mà gì ạ à? những bạn nào đầu tư các bạn hiểu rõ còn những bạn nào nó không phù hợp thì chúng ta hãy gì ạ à? à, có thể sang kênh khác người ta dạy cái quan trọng cuối cùng là kết quả thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại này đây số số đây gì là chỉ số và chúng nếu chúng ta nhìn thấy xu hướng nhá thì theo các bạn đây chúng ta nhìn nhá đây xuống đi ngang này thì rõ ràng giá đang nằm ở dưới nàng nằm ở dưới cái gì ạ à? nằm ở dưới cái đường SMA 20 thậm chí là nằm ở dưới SMA 50 thì rõ ràng là gì ạ à? nó làm sao ạ à? nó nằm dưới này vậy nếu mà nằm dưới này ở trong giai đoạn đi ngang này thì các bạn nó đang tốt hay xấu ạ đấy chúng ta nhìn về góc đơn giản ạ nó nằm dưới trong một kênh đi xuống tổng thể nhé và ở đây nó đang sideways ạ vậy câu hỏi là nếu quá trình mà đi ngang dài thì nó tốt hay là xấu tại vì chúng ta phải xem được cái điều này bởi vì nếu giả sử các bạn thấy rằng là chúng ta biết cái điều này việc một cổ phiếu tốt chúng ta gọi là một cổ phiếu tốt mà nó lại bị rũ xuống như này đúng không rũ xuống này và những bạn nào hiểu với nó thì các bạn mua ở quá trình nó hồi thì nó tốt hơn là việc mà chúng ta mua gì ạ? À? Ở phía này đúng không ạ? Rõ ràng chúng ta được rất nhiều giá rồi. Đây chúng ta gọi là tốt hay xấu. Nên chúng ta kết hợp giữa cái cổ phiếu tốt và kết hợp với xu hướng thì chúng ta sẽ gì ạ? À? Sẽ mua được cổ phiếu giá tốt trong một xu hướng thị trường. Đấy, xu hướng thị trường. Nên rũ bỏ là điều tuyệt vời nếu nhà đầu tư hiểu rõ rằng là đây là quá trình để rũ bỏ các nhà đầu tư yếu vía và trong cơ hội này chúng ta lựa chọn nhóm dẫn đầu chỉ lựa chọn nhóm dẫn đầu thôi <clears throat> bây giờ chúng ta quay trở lại về một vài góc nhìn để các bạn có thể thấy được mọi thứ sẽ diễn ra như nào thế thì đi lên cứ cho đi lên đi ạ thì chúng ta sẽ phân tích một vài cổ phiếu rất là tuyệt vời trong thời gian vừa qua. Đầu tiên là chúng ta phân tích cổ phiếu SSI. Đây là cổ phiếu SSI. Rõ ràng cổ phiếu SSI sau khi rũ giảm này, hồi phục, đây là tín hiệu rất tốt. Các bạn nhá. Đây là tín hiệu tốt. Vậy điều gì nếu thị trường giảm mà cổ phiếu này không giảm mà khối lượng nhỏ? Chúng ta đặt ra kịch bản ạ. Điều gì cổ phiếu thị trường giảm nhá, mà cổ phiếu này không giảm với khối lượng nhỏ. Tại sao chúng ta phải đặt ra câu hỏi như vậy? Bởi vì các bạn nên nhớ này này, nếu thị trường mà cổ phiếu này tăng mạnh ở đây thì nó có lên được không? Đấy, chúng ta trong trường hợp thị trường tăng mạnh, cổ phiếu này tăng mạnh ở đây nó lên được không? Nên ở đây chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Chúng ta biết nó như thế nào. Đấy, thế thì trong trường hợp nó tăng ngay thì rõ ràng xác suất tăng ngay với phiên tăng ngay rất xấu bởi vì khối lượng nó đang rất lớn. Vậy khối lượng lớn, các bạn biết rằng để cổ phiếu tăng được tất cả những nhịp tăng. Đấy, hay là những cái nhịp mà bắt đầu nó đây là quá trình tạo đáy đó ạ, nhịp tăng. Những cái quá trình mà chúng ta gọi là cái đoạn trước khi tăng nó phải cạn kiệt. Đấy là chúng ta gọi là trong cái vùng đáy đó ạ. Nhưng nếu chúng ta nhìn về tiết ở những cái xu hướng tăng này ạ, thì rõ ràng những cái đợt tăng này nó phải cạn kiệt khối lượng. Những cái đợt mà có thể tăng nó phải cạn kiệt khối lượng trước khi tăng được. Nên ở đây chúng ta thấy là việc khối lượng lớn ở đây nó không đi xa được vậy không đi xa được mà chúng ta mua để chúng ta nắm giữ dài hạn thì có phải mệt không ạ à? nên ờ, với việc thị trường giảm chúng ta xem là phản ứng của cổ phiếu này với thị trường ra sao bởi vì phía trước là một cái cản gần nhất là một cái cản khá là lớn thực ra trước đây là một cái cản nhưng cản này không quan trọng lắm bởi vì cũng có một số nhà đầu tư đã chốt lời ở đây thứ hai một cái cản lớn hơn thứ ba một cái cản lớn hơn nữa nên để vượt qua những cái cản lớn như thế này thì rõ ràng là gì ạ nó cần phải có một cái quá trình thu gom được lượng lớn cổ phiếu. Bởi vì chúng ta biết rằng là mô hình kỹ thuật, chúng ta hiểu đơn giản mô hình kỹ thuật là luôn đúng trên thị trường. Một là cổ phiếu đúng khi nào đúng, nó phải nằm trong nhóm ngành. Một là cổ phiếu dẫn đầu hoặc là trong nhóm ngành dẫn đầu. Thứ hai nó phải đồng thuận với thị trường chung. Thị trường chung có thể sideways với nhóm penny hay là midcap hoặc là những cái cổ phiếu này là những cổ phiếu phải dẫn dắt thị trường vậy đặt ra câu hỏi là thị trường có thể tạo ra một xu hướng tăng mạnh được chưa bởi vì cổ phiếu ngân hàng là cổ phiếu nó hưởng lợi từ gì ạ à? tự doanh nó hưởng lợi từ gì ạ à? tự doanh nó hưởng lợi từ phí giao dịch nó hưởng lợi từ margin nên chúng ta thấy là phân tích cổ phiếu ngân hàng rất là dễ sẽ có những cổ phiếu như là tự doanh rất là gì ạ à? lợi nhuận rất cao trong đó có SSI nhưng có một số thì một số ngân hàng thì nó tập trung vào gì ạ? Tập trung vào mảng môi giới như là HCM. Nên mỗi một cổ phiếu chúng ta thấy là nó sẽ có một cái thế mạnh nào đó. Như là PV Bank, PVS thì nó tập trung vào mảng môi giới lớn hơn. <clears throat> Và đấy là gì ạ? Chúng ta nhận diện ra rằng là cái nhóm nào. Thế để để nó lên được thì cái quan trọng nhất nó không phải là gì ạ? Nó không phải là cổ phiếu đấy có lợi nhuận bao nhiêu mà nó liên quan đến game của cổ phiếu đó. Game. Tại vì tất cả cổ phiếu nó đều có game kết thúc chu kỳ là nó lại về cái máng lợn. Nên việc đầu tư cổ phiếu mà lại mua để đầu tư dài hạn đó là một cái tội rất là gì ạ? Chúng ta đã mất hết tiền. Bởi vì đầu tư dài hạn à. Các bạn nhìn đấy, đầu tư dài hạn. Nó chỉ hết chu kỳ là nó rơi và cái này nó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng ai đó lại cứ tiếp tục đầu tư dài hạn trong một trend giảm. Chúng ta chỉ đầu tư theo xu hướng thôi ạ. À khi nào có xu hướng mỗi một kênh này nó tạo ra một xuống giảm và nó cứ tiếp tục như này hết chu kỳ này đến chu kỳ khác có những chu kỳ nó chỉ có gì ạ kéo dài trong một năm nửa 6 tháng là giảm rồi 6 tháng lại giảm và 6 tháng là giảm bây giờ chu kỳ nó lớn hơn một chút bởi vì thị trường nó có một chu kỳ lớn hơn vậy ở đây chúng ta hiểu đơn giản nó là gì ạ rõ ràng là một cái chu kỳ giảm dài đúng không giảm dài thì bắt đầu nó tích lũy và tăng tăng dài và quá trình này nó cũng tương tự như vậy. Nó bước vào chu kỳ lớn thì đến đây nó phải cần một quá trình tích lũy dài. Đúng không? Ok ạ. Thực tế thì trước đây Dũng cũng làm môi giới cho công ty chứng khoán Hồ Chí Minh. À, sau nữa, xong thời gian tới, có thể DVD sẽ là một cái mảng về phần môi giới để hỗ trợ cho các bạn, chủ yếu là các bạn học viên nắm rõ được cái cái phương pháp hệ thống đầu tư của DVD. Và những bạn nào theo dõi kênh của DVD một cách nghiêm túc, bởi vì các bạn thấy rằng là gì ạ? nếu chúng ta quay trở lại cả một chu kỳ lớn rõ ràng chúng ta đứng ngoài cả một chu kỳ lớn và thỉnh thoảng chúng ta vào những cái đợt bùng nổ theo đà thì rõ ràng chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền đúng không ạ nhưng chúng ta đầu tư từ đầu đến bây giờ thì mất khoảng độ 30 50 phần trăm bao giờ cho gỡ được thậm chí là 60 phần trăm đấy thế thì ở đây chúng ta sẽ làm các bạn làm môi giới cũng không sao cả các bạn làm cộng tác viên các bạn ạ các bạn chỉ là cần làm cộng tác viên thôi không sao cả các bạn là có kiến thức có kỹ năng là các bạn có thể thành công quan trọng là các bạn giúp ai đó thành công đấy nhưng tuyệt đối là gì ạ sử dụng môi giới để gì ạ để phím hàng theo cách để gì ạ trục lợi từ gì ạ phí giao dịch thì cái đấy là dũng phản đối dũng biết rằng là gì ạ sẽ có những cái bạn đang có mặt ở đây những cái việc mà gì ạ nó có một quy luật đó là nhân quả nếu gì ạ cái việc mà trục lợi theo hình thức đó thì sớm muộn toàn bộ số tiền chúng ta đầu tư cuối cùng mất hết vậy À, thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại, chúng ta phân tích một cổ phiếu SI. Và từ cổ phiếu SI nó cho cả dòng cổ phiếu chứng khoán chứ không phải một cổ phiếu chứng khoán. Nên nói về góc độ nào đó thì chứng khoán không thể nào tăng mạnh trong lúc này mà nó chỉ là tạo ra những con sóng nhỏ thôi. Tại vì lượng đủ, lượng đủ thì chất mới đổi, tức là cái cổ phiếu nó phải tích lũy đủ nó mới tăng được. Muốn tích lũy đủ thì nó phải có gì ạ? À? Lợi nhuận từ xu hướng Thế bây giờ nếu chúng ta nhìn về thị trường chung thì xu hướng thị trường chung đã tăng được bao nhiêu ạ? Liệu tự doanh đã kiếm tiền chưa? Tự doanh kiếm được tiền chưa ạ? Thị trường chung đã tăng được nhiều chưa ạ? Phí môi giới đã được nhiều chưa? Chúng ta nhìn vào cái thanh khoản thị trường chúng ta biết ngay. Nên phân tích của cổ phiếu môi giới nó đơn giản nhưng nó là gì ạ? Nếu các bạn nói rằng là phân tích cơ bản cổ phiếu môi giới thì chúng ta chỉ cần phân tích như vậy thôi. Và chúng ta hiểu đơn giản rồi ạ. Cổ phiếu chứng khoán tăng được thông thường cái chu kỳ cổ phiếu gì ạ à, chu kỳ cổ phiếu ngân hàng đã bước vào một trend tăng khi chu kỳ ngân, cổ phiếu ngân hàng bước vào trend tăng thì tất cả những ai đó hiểu cổ phiếu chứng khoán sẽ mua trước và lúc đó chúng ta là những nhà đầu tư tăng trưởng tại vì lúc đấy họ hiểu rằng gì ạ à, trend xu hướng tăng của một chu kỳ lớn đã tăng rồi thì sớm hay muộn cổ phiếu chứng khoán cũng tăng và lúc đấy là dành cho những nhà đầu tư tăng trưởng nhà đầu tư tăng trưởng các bạn nhá nhà đầu tư tăng trưởng là họ đầu tư với cổ phiếu PE, P trên E cao chứ họ không mua cổ phiếu giá rẻ bởi vì những cổ phiếu giá rẻ là những cổ phiếu bét bảng là những cổ phiếu không tăng được nên việc mà mua cổ phiếu gì ạ à, bét bảng dẫn đến chúng ta bị thua lỗ ok ạ à, ở đây một số bạn có thể đây chúng ta đang nói về một cổ phiếu để các bạn có thể hiểu rõ là à, Dũng chỉ tập trung vào những cổ phiếu dẫn đầu và những cổ phiếu gì ạ à, có dòng tiền thôi ạ à. à, chúng ta sẽ quay trở lại một cổ, cổ phiếu khác đây là cổ phiếu gì ạ? À? Cổ phiếu uh, thép gì ạ? À? Rất đặt câu hỏi này ạ. À? Thép, cổ phiếu này cũng bị gãy SMA 50. Dù là vùng dưới này là vùng hỗ trợ, đúng không? Đây là những vùng hỗ trợ. Nhưng rõ ràng gãy đây. Gãy đây thì ờ, trong một biên độ nhỏ chúng ta cũng chưa biết rằng là nó tăng mạnh hay yếu. Nhưng để đảm bảo cho cái việc hồi phục tăng mạnh thì rõ ràng khối lượng lớn như này liên tiếp gần như này thì không tăng mạnh được. Thế thì câu chuyện đấy là gì ạ? Với cái thông tin cuối tuần này là gì ạ? Cuối tuần này là Fed tăng có thể tăng lãi suất bao nhiêu phần trăm chưa biết. Và với cái cổ phiếu đang đi ngang trên một cái biên độ yếu này thì chúng ta đợi xác suất 50 50 nhưng 50% nào cao hơn ạ? Các bạn theo là 50% nào cao hơn ạ? Chúng ta chưa cần biết là 50%. Nhưng thực tế là gì ạ? 50% mà nếu nó lên thì cũng không lên được bao nhiêu lên thì cũng không lên được bao nhiêu mà nhưng mất thì mất nhiều hơn nên dù chúng ta đầu tư như nào chúng ta cũng phải xem rằng là giữ được và mất chúng ta phải mất bao nhiêu chứ được bao nhiêu chứ còn cứ bảo đầu tư dài hạn đầu tư dài hạn thì chúng ta thấy rằng là một cổ phiếu đã tích lũy dài như nào dài tích lũy dài thì phải làm sao tích dài biến động mạnh thì nó phải rũ bỏ chứ đấy nên các bạn đầu tư nó đơn giản thay vì cứ nắm giữ cổ phiếu sau thì bây giờ cổ phiếu này nó giảm nhưng nó không dẫn đầu nó chỉ lên đến đây thì sao ạ lên đây sau nó nằm im sao nên việc mà chúng ta phải lựa chọn nhóm dẫn đầu nó mới quan trọng đúng không thế nên ở đây nói rằng gì ạ chúng ta mua có tỷ lệ thành công cao đó là chúng ta phải mua nhóm dẫn đầu bây giờ nhá nếu giả sử dũng cho một cái cổ phiếu bạn nào đó cứ giả sử đấy câu hỏi là nếu trong trường hợp phím cổ phiếu KHB nhá giả sử dụng phím cổ phiếu KHB đi ạ thì theo các bạn bao nhiêu người mua được thành công nào tỷ lệ bao nhiêu nữa từ số livestream ở đây đang dung năng livestream nhá livestream những người đang theo dõi những các bạn anh chị em đang theo dõi đây thì bao nhiêu người thành công ạ tỷ lệ bao nhiêu người mua được ạ tỷ lệ bao nhiêu người dẫn sẵn sàng mua cổ phiếu này nào anh chị em bao nhiêu anh chị em giả sử nhá đây đúng ví dụ đấy bao nhiêu anh nếu anh chị em mua comment số 1 nào thử xem là bao nhiêu phần trăm đấy lý do tại sao các bạn biết không ạ thứ nhất là không hiểu đúng không không hiểu với nó không hiểu về nó nên gì ạ không dám mua vậy cổ phiếu này phân tích kỹ thuật thì chúng ta phân tích kiểu gì phân tích cơ bản chúng ta phân tích kiểu gì bình thường chúng ta phân tích cơ bản đơn giản cứ kiểu như là bây giờ hiện tại năm nay là đầu tư công rồi đây giả sử như là cách phân tích cơ bản cái cổ phiếu này nó đơn giản lắm một là gì ạ một cổ phiếu lên được nó phải có gì ạ ngoài nổ đúng không nó phải có ngòi nổ nó có phải có chất xúc tác đúng không đầu tiên là như vậy bạn đồng ý à? comment chất xúc tác là gì ạ à? chất xúc tác nó là sản phẩm sản phẩm mới thứ hai là nhà máy mới thứ ba là công nghệ mới đúng không số 4 là gì ạ à? có thể những gói kích thích kinh tế số 5 là chính sách của nhà nước thứ sáu là gì ạ à? thứ sáu là à, nó là lợi thế tức là nó có một cái sản phẩm được hưởng lợi từ một cái lợi, lợi thế cạnh tranh đặc biệt vậy theo các bạn là cổ phiếu này được hưởng lợi từ cái gì nó hưởng lợi từ chính sách của nhà nước đúng không bạn nào đồng ý comment ạ à. từ chính sách của nhà nước đó là lý do tại sao cái chính sách này được thông qua đấy chúng ta đặt ra một số câu hỏi á à. có thể đúng có thể sai nhá bây giờ chúng ta đặt ra những cái vấn đề tạo ra cái cái tăng trưởng cổ phiếu này cái thứ nhất là gì ạ à? cái thứ nhất chúng ta biết rằng là nó tạo ra bởi vì gì ạ à? đầu tư công tại sao đầu tư công nó lại tăng mạnh năm nay mà nó không tăng mạnh các năm khác thì bây giờ chúng ta sẽ xem là kinh tế vĩ mô xem này nó đúng đúng chính sách không ạ một là gì ạ à? năm nay này rõ ràng là gì ạ à? nếu bây giờ kích thích kinh tế đúng không kích thích kinh tế thì bây giờ nó phải kích thích một là gì ạ à? kích thích vào sản xuất hai là kích thích vào bất động sản đúng không vậy bất động sản đang bị đóng băng đúng không đang bị đóng băng và kích thích bất động sản nó tạo ra bong bóng và sản xuất thì chúng ta cũng đưa ra một gói hỗ trợ vừa nhỏ nhưng sản xuất thì lãi suất cao không thể kích thích không thể giảm lãi suất cao được bởi vì sao ạ không thể giảm lãi suất sâu được ngay tức khắc bởi vì lạm phát đang ở mức cao và một cái quan trọng nữa là gì ạ không thể giảm lãi suất được chúng ta nhìn thấy nó là logic ạ nói về kinh tế vĩ mô nhưng nó là rất logic ạ các bạn cứ thử xem xem là bởi vì tỷ giá đúng không ạ nếu mà gì ạ giảm lãi suất một quá mức thì nó liên quan đến tỷ giá mà rõ ràng tỷ giá thì lúc này, này nó không được tức là nó nó điều hành theo gì ạ theo quý chứ không phải điều hành theo ngày nên cái việc mà gì ạ giảm như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến luôn đến kinh tế vĩ mô vậy làm thế nào ạ làm thế nào để ổn định được thì có mỗi bơm tiền ra đầu tư công thôi đúng không bởi vì đầu tư công là chúng ta bơm tiền ra chúng ta điều hành được tại sao lại bơm tiền ra đầu tư công bởi bơm tiền qua đầu tư công thì nó làm cho gì ạ à? cái tăng trưởng kinh tế nó tăng không thì dẫn đến suy thoái tức là cái chính sách nhà nước nó bơm ra thì nó có rất nhiều cách bơm bơm bất động sản bơm cho gì ạ à? sản xuất nhưng bây giờ bơm cho đầu tư công lúc này là tốt nhất bởi vì bơm cho đầu tư công nó giúp cho gì ạ à? tăng trưởng kinh tế nó giúp cho gì ạ à? toàn bộ kinh tế lưu thông và lúc này đó là lúc tuyệt vời nên cái việc mà gì ạ à? tại sao lại bơm đầu tư công vậy khi mà bơm đầu tư công thì bây giờ chúng ta lại đặt ra câu hỏi là ngành đầu tư công hưởng lợi thì cái gì hưởng lợi nhựa đường đúng không ạ và có phải tất cả các nhựa đường hưởng lợi không chúng ta phải tập trung vào cái cổ phiếu mạnh nhất trong ngành nhựa đường cát sỏi tất cả các sỏi được hưởng lợi đúng không không nó phải tập trung vào ngành nào được hưởng lợi trong cát sỏi thì cái nhóm cổ phiếu nào được hưởng lợi một là cát sỏi nhưng nó phải gì ạ à? gần cứ cái cái mỏ đá nó phải gần gì ạ à? gần gần cái nơi mà khi công như là sân bay Long Thành chẳng hạn thế nó là các đường cao tốc tại vì nếu mỏ đá quá xa nó không có lợi thế cạnh tranh ngoài ra thì nó còn chữ lượng đúng không nó còn chữ lượng đúng không chữ lượng mỏ đá có lớn hay nhỏ và tất cả cái điều này thì nó cứ nói đi nói lại báo cáo tài chính cứ nói đi nói lại nhưng sau khi tất cả cái điều này nó xảy ra thì chúng ta quan tâm đến gì ạ tất cả cái điều này nó gọi là ngòi nổ thì chúng ta phải quan tâm đến gì ạ quan tâm đến gì ạ theo các bạn quan tâm gì ạ quan tâm đến e PF Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên một cổ phiếu so với cùng kỳ có ngon không? Đúng không? Nếu mà nó tăng khoảng 30, 50, 100% thì nó có tuyệt vời đúng không ạ? Và nếu trong trường hợp nó tiếp tục tăng trong một hai quý liên tiếp nó tạo ra vôn nổ khối lượng lớn thì đó chính là cổ phiếu tăng trưởng. Và cổ phiếu tăng trưởng này nhớ này này, thông thường nó đi hết khoảng bao nhiêu lâu ạ? À? Theo các bạn Thông thường đi hết khoảng bao lâu ạ? Thông thường nó chỉ đi hết một năm thôi Bởi vì năm nay tăng trưởng mạnh thì cái sang năm cái tốc độ tăng trưởng nó sẽ không thể quá cao như năm trước nó nữa Cái năm 2022 này này là nó tốc độ tăng trưởng nó thấp nên năm nay nó tạo ra tốc tưởng tăng trưởng tốc độ tăng trưởng nó cao nên nó làm cho cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhưng đấy là cách của các nhà đầu tư tăng trưởng họ vào để họ ăn sóng thôi họ không bao giờ đầu tư cổ phiếu để à, đầu tư dài hạn để kiếm lợi nhuận dài hạn để ăn cổ tức có phải không ạ nếu các bạn đồng ý thì comment cho Dũng là đồng ý không đồng ý comment số không đồng ý Thế nên cái việc mà đầu tư cổ phiếu nó là kinh doanh bây giờ mình nhặt cái cổ phiếu nhóm cổ phiếu tăng trưởng nhóm cổ phiếu này là kinh doanh vào để chúng ta đầu tư bởi vì nhu cầu nhà đầu tư rất là lớn nên chúng ta kinh doanh để chúng ta ăn chênh lệch giá chứ không phải là gì ạ đầu tư để cắt nó đi và đấy là cái sai lầm lớn của số đông nhà đầu tư đấy phân tích cơ bản nó như thế đấy nên khi mà các bạn phân tích cơ bản vậy cái yếu tố lợi nhuận nó đến từ gì ạ nó đến từ bà, từ bán tài sản kinh doanh tài chính hay nó đến từ gì ạ nó đến từ nó phải đến từ cái sản phẩm cốt éo yếu của nó nó đến từ đá và cái quan trọng nhất là bây giờ chúng ta đọc được nó, chúng ta đọc được đâu ạ? À? Các bạn đọc ở đâu ạ? À? Chúng ta đọc từ Đại hội đồng cổ đông. Xem là Đại hội cổ đông năm nay kết quả kinh doanh có tăng nhiều so với sang năm hay không? Nó chỉ cần tăng 20% là ok rồi. Bởi vì bao giờ nó cũng cho thấp hơn rất nhiều so với kết quả kinh doanh thực. Đúng anh chị em biết vì sao ạ? bao giờ nó cũng cho thấp hơn và báo cáo tài chính các doanh nghiệp các tổ chức bao giờ cũng cho thấp hơn bởi vì lý do gì ạ họ không bao giờ muốn đưa ra một cái tăng trưởng lợi nhuận lớn hơn nên cổ phiếu bao giờ cái dự báo của nó là A thì bao giờ nó cũng lên là B hoặc C và D tức là cao hơn rất nhiều nếu mà cổ phiếu tăng trưởng và sau khi tăng trưởng lớn và ở chu kỳ cuối nó chạy nước rút rồi thì dẫn đến tình trạng là ông nào cũng báo cáo lên ngất ngưởng và lúc đó là lúc bán cổ phiếu thì đấy là câu chuyện của chu kỳ hết chu kỳ rồi thì sang năm nhà nhà đầu tư thấy nó rẻ đầu tư và cuối cùng các tổ chức đã thoát ra hết và đấy là câu chuyện của nhà đầu tư mất tiền đấy là cái phân tích một cái cổ phiếu như vậy vậy đánh giá như này để các bạn thấy không đánh giá thứ nhất cơ bản là như vậy cái kết quả kinh doanh quý này chưa có đúng không chưa có quý một chưa có nhưng rõ ràng là gì ạ chúng ta đang thấy rằng gì ạ có dòng tiền tham vào có dòng tiền lớn tham gia vào Đúng không? Và từ cái cổ phiếu này Dũng biết rằng là một số bạn đã biết làm gì. Nên thị trường chung xấu nhìn những cổ phiếu như này tuyệt vời không ạ? Gặp thị trường xấu thì những cái cổ phiếu này nó rất tuyệt vời để chúng ta đo được nó khỏe hay là để yếu, nó mạnh hay là tốt. Và khi chúng ta đo lường được vào lúc thị trường hồi phục những cổ phiếu dẫn đầu, những phiếu mạnh nhất, tốt nhất thị trường chúng ta mua. Nên dù là Dũng có nói phím hàng nhưng tỷ lệ mua được những cổ phiếu này không phải là cao bởi vì chúng ta không hiểu, không nắm rõ được. Chiến lược mua sớm là chiến lược rất quan trọng trong cái giai đoạn này. Bởi vì chúng ta muốn quy mô lớn và chúng ta hiểu đơn giản để đầu tư thành công một cổ phiếu trên biểu đồ tuần. Nếu cổ phiếu đang trong một cái quan trọng đây là tích lũy này, một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, năm tuần thì nó là quá tuyệt vời đúng không ạ? Và tuần sau chúng ta hãy theo dõi. Đấy. Thế thì ờ, Dũng nói cái điều này không biết là các bạn nếu mà các bạn thấy hay cho Dũng ờ, comment cái đúng không ạ? Tại vì thực tế là những bạn nào một là học từ Dũng những bạn nào mà hiểu từ Dũng những bạn nào mà thực sự quan tâm theo dõi thì các bạn hiểu đơn giản này trong một chu kỳ thị trường cái tỷ lệ thành công của thì các bạn theo dõi nhá tại vì lúc mà thị trường đang đi xuống thì Dũng gần như là không có khuyến nghị không có phân tích không nọ kia nhưng trong một chu kỳ như này gần như là Dũng phân tích rất là kỹ để các bạn nhìn thấy rằng gì ạ tất cả những gì cái tỷ lệ thành công trên hệ thống DVD các bạn cứ lấy để để phân tích điện nó gần như không phải gần như nó là số 1 Việt Nam các bạn lấy các bạn đo lường đấy nhá đo lường chứ đừng có gì ạ phán xét chửi bới ở đây hãy đo lường một khoảng thời gian năm 2022 Dũng không đầu tư có đầu tư một vài con sóng nhỏ nhưng đều thành công hết năm 2023 này tỷ lệ thành cổ phiếu thành công rất ít nhưng tất cả những cổ phiếu Dũng đưa ra có thể nó bị lỗ cắt tại vì cái tỷ lệ cắt lỗ bây giờ nó sẽ là bốn phần trăm. vậy làm sao để cắt bốn phần trăm thì mua chuẩn mua chuẩn thì cắt lỗ được bốn trăm. còn nếu mà không mua chuẩn thì 10% không cắt được mua chuẩn là gì ạ à? mua theo mẫu hình mua theo xu hướng mua theo dòng dẫn dắt ok chưa đấy nói như này để các bạn biết phải làm gì rồi nhá không không ờ, tại vì những bạn nào hiểu đấy. tiếp theo phân tích một cổ phiếu khác nữa cổ phiếu ờ, cổ phiếu đây ạ à? cổ phiếu PLC thế thì cổ phiếu PLC thế thì các bạn thấy rằng này này nó có một cái như này hôm nay bí mật một chút ạ à. thông thường nói về số đông số đông Đấy. Thì Dũng sẽ cho chúng ta trong dạng này chúng ta tập trung vào thị trường chung. Còn số mà mang tính thực chiến thì gì ạ? Thì chúng ta sẽ không quan tâm thị trường chung. Chúng nó quan tâm phản ứng của cổ phiếu so với thị trường chung. Các bạn hiểu không ạ? Còn nếu bạn nào đó làm cắt 10 lần lỗ thì đừng giao dịch nữa. Bởi vì chúng ta làm mọi cái điều mà chúng ta thấy gì ạ? mà không rút ra được bài học được thì tốt nhất là nghỉ đi ạ bạn Nguyễn Thảo hiểu không ạ mình đầu tư mình làm mãi một cái việc mà nó vẫn không có kết quả thì thôi nghỉ đi đừng có đầu tư cho nó mệt tại vì vấn đề của chúng ta đang cặp vấn đề chúng ta đang đốt tiền của gia đình chúng ta sai rồi mà cứ tiếp tục lao đầu vào đầu tư thì đầu tư làm gì nên đấy là cái Dũng không phải nói nhưng đấy là gì ạ câu nói của bạn Dũng nói cho số đông nếu anh chị em nào làm mãi rồi nó bị sai thì tốt nhất dừng câu chuyện đây vậy một kênh đi lên chúng ta nhìn thấy đây là gọi là lỏng đúng không lỏng một cổ phiếu lỏng thì thường chúng ta sẽ không giao dịch về cơ bản như vậy xu hướng thì bắt đầu nó vào chu kỳ tăng xuống tăng nếu bạn nào mà biết cái cổ phiếu này như này thì tuyệt vời không ạ mỗi lần mất 10% thì nó mất 40% rồi còn gì <laughs> còn gì đâu nữa mà nên chúng ta cái vấn đề ở đây chúng ta trong cái chương trình như này thì chúng ta không làm gì tiêu cực tại vì cái tiêu cực á nó sẽ ảnh hưởng bản thân là nó ảnh hưởng đến gì chúng ta đến đâu chúng ta làm cái gì tiêu cực nó ảnh hưởng nữa nó, nó ảnh hưởng và cuộc sống chúng ta suốt ngày tiêu cực nó sẽ rất nguy hiểm nên cái môi trường này Dũng ờ, muốn rằng là chúng ta hướng đến cái tích cực hướng tích cực có thể mang tính hung mù quá đang mong muốn là chúng ta đang tìm ra những viên ngọc quý trên xu hướng thị trường 98% họ không có kết quả nhưng các bạn theo dõi sát kỹ tất cả một cái thì đó là cái sự khác biệt vượt trội so với gì ạ à? ở đây thế để đây chúng ta thấy là không phải là dũng ờ, bình thường dũng không muốn nói này những cái câu chuyện này chúng ta cùng học nhau thôi không có gì à không có cái gì mang tính chất là tiêu cực ở đây cả à, tất cả mọi thứ giúp đưa ra mang tính tích cực để chúng ta hướng đến tại vì đây cái cổ phiếu lỏng lỏng những bạn nào học VSA rồi cái này này gãy khối lượng lớn đúng không cắt SMA 10 không có không nên giảm SMA 20 cắt SMA 10 khối lượng không có thì rõ ràng đây ạ à, cho chúng ta biết rằng là cổ phiếu này đang khỏe hơn thị trường trong trường hợp xấu nhất chúng ta đang có một cái bản này trường hợp xấu nhất nhé xấu nhất là cổ phiếu gãy gãy đi thì nó sẽ đi đến đây và sẽ cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời nữa nhưng nếu các bạn nào mua sớm thì đây là bí mật thông thường những cái cổ phiếu trong một trend đi lên trên nền trên nền nhé nền giá kiến tạo chắc chắn thì cắt SMA 20 khối lượng lớn như đây khối lượng lớn nhé hoặc là thì chúng ta có thể mua thông thường chu kỳ lớn thì kết SMA 50 nhưng phải trong xu hướng đi lên trong một trend đi lên trong một nền tích lũy chứ không phải là sử dụng SMA 20 hay 50 một cách bừa bãi nên đây test quá trình test này nếu cổ phiếu này đi lên thị trường xấu tại vì nó test rồi xấu mà nó vẫn cứ đi lên thì đây chúng ta gọi là điểm mua sớm mua điểm mua sớm cắt SMA 20 khối lượng 10 đấy cái đường này là đường 10 khối lượng lớn điểm mua sớm và việc chúng ta cần phải làm đó là đợi test một lần nữa trước khi có điểm mua chính bởi vì sẽ có những cái cổ phiếu này sẽ không có điểm mua không có điểm mua để mua cơ nên không phải là gì ạ à? cứ thị trường dung xấu là chúng ta tập trung xấu ở đây cái tư duy mà Dũng muốn gửi đến anh chị em ở đây đó là gì ạ trong một trend một xu hướng giảm như thế này các bạn hiểu không ạ thì tất cả những đợt này Dũng không khuyến nghị trừ khi có những phiên bùng nổ theo đà như này mới mua còn trong quá trình mà gì ạ à, sau khi lên nó tích lũy nó đang tích lũy nó đang gì ạ à, những là rũ bỏ thì những cái vùng này là chúng ta đang lựa chọn những cổ phiếu leader những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường lúc trước là lúc mà gì ạ à, mua là lỗ mua là lỗ nhưng lúc này nó khác biệt đó là chúng ta đang tìm cổ phiếu mạnh nhất vậy làm sao để biết mạnh nhất cổ phiếu này đang nằm dưới SMA 120 nó đang nằm trên xung quanh SMA gì ạ? À? 50. Nhưng nếu chúng ta nhìn ở phía trên đi ạ. À, rõ ràng là gì ạ? À? Cái xu hướng nó mạnh hơn này, nó cắt SMA gì ạ? À? 50 rồi và thậm chí là cắt SMA 200. Vậy xu hướng nó đang lên. Rất tốt. Nhưng cái quan trọng là gì ạ? À? Điểm mua. Điểm mua là quan trọng. Đấy là cái mà chúng ta. Vậy thị trường có rũ rũ để chúng ta đo lường thôi ạ rũ để đo xem cổ phiếu nào mạnh thế thôi và từ đó nếu các bạn nào học được chúng tin chắc là các bạn đã hiểu được cái những gì Dũng chia sẻ chúng ta đến một cái cổ phiếu một hai cổ phiếu nữa trong ngành dầu khí ngày hôm nay là bản tin cuối tuần Dũng mong rằng cái việc phân tích ở đây nó mang tính chất gì ạ tham khảo đấy ạ tại vì có nhiều bạn không hiểu nên việc mua một là không cắt lót hai là gì ạ trong một cái giai đoạn này cái tỷ lệ cổ phiếu thành công nó rất ít ít lắm tức là nếu trong cả chu kỳ này nó khoảng 3 đến 5 cổ phiếu ba thôi nên việc mà ai hiểu thì chúng ta mới mua được còn không thì số đông là sẽ thất bại thế thì bây giờ chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này các bạn nhìn này đây là những cái đỉnh biến động lớn mà khi cổ phiếu nó lên gặp cái đỉnh này khối lượng rất nhỏ thì làm sao có thể lên được khối lượng nhỏ tức là cái quá trình lên là nó không có khối lượng này cái thứ hai là cái đỉnh này nó là lớn nên về nguyên lý là theo quy luật cung cầu những nhà đầu tư ở đây người ta bán ra bán ra làm sao lên được đấy là góc độ đầu tiên góc độ thứ hai là đang bị gãy SMA 20 SMA 10 khối lượng lớn gãy ngắn hạn khối lượng lớn trung bình 20 trung bình 50 trên đỉnh này khối lượng lớn thì là rủi ro PVS cũng tương tự như vậy chưa cần nói cổ phiếu này đang gãy SMA 10 20 khối lượng lớn vậy có ai mua cổ phiếu này khi nó gãy nào không hay người ta cắt lót ạ à? nếu bạn mua cổ phiếu này mà gặp vi phạm này bạn cắt lót hay bạn mua thế thôi đấy các bạn hiểu được là nếu bạn mua bạn cắt lót hay bạn nắm giữ vậy khi người ta cắt lót câu hỏi là nếu người ta cắt lót thì bạn có mua hay không đấy chúng ta từng dùng tư duy để trả lời câu hỏi này thế thì bây giờ trước khi à, tổng kết cái chương trình này thì cái điều đầu tiên chúng nói các bạn trong đoạn này thị trường về hình chung chúng ta nói bắt đầu ạ đó là gì ạ hiện tại nó chưa tích cực nhưng không phải là vì nó chưa tích cực mà chúng ta gì ạ à, lo lắng sợ hãi thay vì nó rũ thì chúng ta xem xem cổ phiếu nào mạnh đúng không xem xem cổ phiếu nào mạnh còn trong trường hợp gì ạ à, nó rũ nó cũng là cái cơ hội để gì ạ à, nó tạo ra một xung mới và nhân nhớ này này chưa có bao giờ thị trường đi lên mà không có bùng nổ theo đà cái cổ phiếu ờ, mấy câu hỏi nhá theo các bạn nhá nếu cổ phiếu Vietcombank mà gãy SMA 50 thì các bạn làm gì ạ về nguyên lý tất cả các chuyên gia phân tích kỹ thuật gãy cái này khối lượng lớn họ bán thế thôi gãy cái này khối lượng lớn là bán về nguyên lý của cái cổ phiếu này thì thường nhá, thông thường là nó giảm theo các bạn nó giảm khoảng bao nhiêu phần trăm ạ đấy chúng ta sẽ nhìn này đây là 35 thế giảm khoảng bao nhiêu phần trăm ạ 35 ạ cái quả này là giảm 35 ạ thì về nguyên lý của nó cái cổ phiếu này nó khả năng hình thành biên độ thu hẹp giảm khoảng đi bao nhiêu 18% đúng không? Đấy, khoảng khoảng như thế. Còn trường hợp đặc biệt nó khỏe hơn thị trường thì nó hồi khối lượng lớn. Hồi khối lượng lớn thì sao ạ? Cái, đây trường hợp đặc biệt rất khủng khiếp ạ. Chúng ta cứ lấy ví dụ một cái cách ừ, nó nó hồi khối lượng lớn rất lớn thì các bạn đợi test lại các bạn mua nó hồi là khối lượng lớn các bạn đừng mua vội test lại mua thế thôi nên chả phải mua trước chả phải mua sau rồi cho nó mệt đó không hay không đơn giản thôi đầu tư nó như thế nó mới nhàn cứ suốt ngày cắm cúi vào cổ phiếu cổ phiếu cũng không kiếm được tiền quan trọng là gì ạ mua cổ phiếu nào là nó có tiền đầu tư cổ phiếu nào nó có lợi nhuận chứ không phải là gì ạ cứ cắm cúi mua tích lũy sau đó gãy SMA 10 không bán SMA 20 cũng bán cuối cùng những khối lượng lớn như này thì thôi cân nhắc đã à? nha cân nhắc à? đã nên cái quan trọng là chúng ta cần phải hiểu rõ cổ phiếu dẫn đầu ngành dẫn đầu lưu ý một cái nữa trong một giai đoạn sideways với cổ phiếu phân khúc nhỏ và vừa nhỏ và vừa thì không quan tâm xu hướng đi lên chỉ quan tâm xu hướng đã tích lũy hoặc sideways đoạn đấy là cái lưu ý à tự nhiên là thấy thị trường đi sideways mà tự nhiên cổ phiếu cứ phải bắt thị trường đi lên thì nó không có đâu ạ của chúng ta lúc đấy tại vì nó không đủ khả năng dẫn dắt thì tất cả những cái điều mà các bạn theo dõi kênh của DVD thứ nhất các bạn sẽ thấy là tất cả nó đều khác biệt khác biệt đấy là gì ạ à? luôn luôn nói dòng dẫn dắt tức không mua cổ phiếu mà mua cổ phiếu dẫn đầu trong dàn dẫn dắt thứ hai là nói về dòng dẫn dắt nha dòng dẫn dắt chứ tìm cổ phiếu có dòng dẫn dắt thì chúng ta mua cái thứ ba là gì ạ là cần phải đợi thời điểm mua chúng ta mua không mua trước bao giờ đợi thì mua đủ điều kiện để mua không mua trước và cái thứ tư đó là gì ạ sai cắt lót tức là nếu nguyên tắc 31 đó là bình thường một giao dịch chúng ta lãi 25 phần trăm lỗ để cắt 6 phần trăm thì trong 3 lần lỗ 2 vẫn lãi thì Dũng sử dụng nguyên tắc 31 À, xin cảm ơn. Còn bây giờ một vài cổ phiếu như này. Novoland tích lũy trong trung hạn phải không thầy? Thì trước khi kết thúc cổ phiếu này, đấy, cho bạn thấy cổ phiếu này. Đây là cổ phiếu này nhá. Đây là cổ phiếu gì ạ? Cổ phiếu này. Được chưa? Đây là cổ phiếu là bạn đọc à, cho các bạn đọc cho cổ phiếu này đã. Novoland cái cổ phiếu này Dũng đã phân tích này cái đây bao nhiêu tháng ạ à? từ tháng 4 năm 2012 mùng 4 tháng 4 năm 2012 cổ phiếu này đã được phân tích như này rồi câu hỏi là tại sao tại sao Dũng lại phân tích trước đây mà bất đến bây giờ nó mới rơi ạ nên nó có thể kéo lên như này rồi nhưng nếu mà có gói khách quan nữa Nói khách quan nữa là cổ phiếu này Nó giống cổ phiếu nào ạ? À? Anh chị em comment nó giống cổ phiếu nào? Đấy, chúng ta lấy em đây, phân tích trước khoảng độ bao nhiêu tháng rồi? Trước bao nhiêu tháng rồi? Vấn đề đây là nó bán hết ở đây rồi, thỉnh thoảng mua ở đây cho bà con đỡ dễ chịu thôi thỉnh thoảng mua một chút ở đây cho bà con dễ chịu thôi CDO để thử xem CDO CDO bao giây với giá bao nhiêu cả nhà ơi CDO đỉnh cao của nó là giá bao nhiêu ạ đỉnh cao nhá của CDO này đỉnh cao của CDO là giá 40 còn bây giờ đỉnh cao của CDO là giá bao nhiêu ạ giá 09 cái cổ phiếu này cũng thế bây giờ vài cứ mọi người cứ bảo vệ nó như cái cổ phiếu này đến đâu ạ đỉnh cao của nó là 120 nhưng sau này nó không biết đâu ạ làm gì có dòng tiền vào đâu ạ tại vì ai bản thân là gì ạ công ty Thiên Tân là công ty con của cái ông chủ tịch quản trị bán ra hết rồi thì làm sao lên được mà cứ nói nọ nói kia thế đấy là cái mà khi mà chúng ta không biết thì chúng ta bị mù quá công ty con người ta bán sạch ra rồi thế mà cứ đòi mua thiên tân đúng không bán sạch ra rồi hội đồng quản trị bán hết ra rồi thực ra hội đồng quản trị nó bán sạch ra trước rồi còn cái vấn đề phía sau này tôi là nạn nhân tôi là nạn nhân thực tế là họ bán được đời rồi đúng không đấy thì đấy <laughs> nhiều nhóm tất cả tại sao các bạn thấy họ đăng cái này làm gì ạ thấy nhiều nhóm đăng nghĩa theo bạn mục đích của đăng cái này làm gì mua làm gì mục đích để mua để kiếm phí giao dịch thế thôi hiểu chưa tập trung vào phí giao dịch đấy các bạn hiểu đơn giản thôi tại vì dũng làm ngày xưa làm môi giới không biết mà phí giao dịch không phải lùa gà đâu lùa gà là gì ạ cho người ta mua xong kẹt như để ăn phí giao dịch vì người ta được rẻ người ta thích mua Đấy. Nên 98, 95% nhà đầu tư thích rẻ mua. Đấy là như vậy. Lúc mà 120 thì Dũng nó báo về 10 chứ không phải không phải là 70. Các bạn nhìn này. Thế thì đấy là những cái thực ra cái này là ai cũng biết thôi, ai cũng biết nha, ai cũng biết. Thế không phải tại vì thực tế là cái này là gì ạ? Mọi người cứ nói tại sao nói này tại vì đây là cái bài học để chúng ta nhớ thôi chứ chả có lý do cả. Cái người làm giá người ta đi châu Âu hết rồi